anh chẳng biết thế nào là yêu chỉ biết là mỗi khi face up lòng em từ lâu lắm phút giây anh với em chạm mặt ngày ấy chỉ tựa như mây trôi ngang qua 天啊！